mấy ông kia có ông nào có không không qua đi đi đi, đi dài thấy được con cái chú cái này trồng chú chưa được được rồi cái này được rồi một hai nhiều được rồi một chục hả cái này được rồi nấu ừ, cái được đó được rồi vậy cái đó là ngon lành này đó chưa dễ bung ngay luôn nè dạ. nó dễ như vậy là hơi ổi chê dạ. nó bám vô trong đất màu lớn chồng mình để sình non vô rồi dạ. để vô dạ. dạ ở ngoài ngoại vô không đế à ngoài vô nó cà ghẻ lắm khác ngoài lại ngoài khác cái này cũng nói đi khác khác cái này không không lấy kéo cái Ủa thái dưới gì anh? Mấy mấy loại anh thái dưới gì? thái kia là tứ quý Malay à, còn cái tứ quý. Cái kia tứ quý hả? Tứ quý hoài không dám Cái này thái à. Hàng này tứ quý qua bên bà chú cắt ờ, này đi. Rồi nó dạy nha. Cái nào cái nào nó Đài trái bự hơn hả chú à, anh? Ha. Năm bảy chục được cái đâm luôn đó. Mới À, tứ quý trái nó lớn hơn hay là nó, nó nhỏ hơn thái ta? À, tứ quý thì trái nó kiểu như là cũng lớn nhưng mà lớn hơn bằng cà na thái. À, cà thái, thái là thịt, to luôn. thịt nhiều hả anh? Trái, trái to là 450 trái một ký đó. Dạ. Yeah cái này là mình hết dược luôn là mấy một mẫu ha mẫu à, 500 gốc anh mấy mấy trăm mấy trăm gốc gần 500 gốc á à. mãi không qua qua gì nữa chứ qua cùng nhất thôi đây có cái ờ, cái cái, cái đề sen quá đã luôn à trên ờ, thì ờ, trồng cây dưới trồng sen <laughs> quá đẹp luôn cái này mình ờ, để kiếm cái gương sen nào cho anh em ăn thử rồi gương nhóc trơn kìa yeah. Dạ. này Đâu có, phải vườn cà úc cầm trên cà dưới sen ha đây là mình à, nói nói là mấy công anh dạ mấy mấy công mình mấy công khoảng à, bảy công mấy tám công à dạ, 500 à, gốc hay dạ đúng rồi mà mới có năm rưỡi năm năm đây là chỉ mới có 15 tháng 15 tháng thôi mà tốt dưới luôn cô hẹn anh ở đây có cô hẹn không xong cái bên nè Rồi, này, dạ. bao nhiêu ngày nữa nó mới phồng? Dạ. Cả, cả 10 ngày. Này, đúng rồi, cả 10 ngày nữa. 40 trái 1 ký. cà Cana Thái à. Nhìn quá đã luôn. ăn ngoan thu hoạch tại chỗ luôn Đó. mỗi phần quà nữa không có trái chua chát chua cái lớn là chua chua không có chát ờ, cái lá đi dài là thái đúng không anh còn lá tròn lá tròn là tròn là tứ quý dữ ha phát triển lớn kia gì thôi sẽ dạ. bự hơn nữa dạ. Dạ. ba con tái còn trái này là khổng lồ là không chát cho nè. kiếm rồi cái này ờ. kêu bằng ờ, tứ quý rồi Không hay phái quá da da da นะครับ ăn cũng à. rất ngon ok luôn á ăn ngon lắm này có chiếc muối nữa là hay luôn ờ, ok cái ờ, cái hồng xíu luôn xíu luôn xíu <clears throat> cái cái trái mà thái á, là nó phải bự hơn nữa thái là nó bự gấp gấp ba lần này không anh đôi luôn không ba lần lá này lá kim nè lá này là thái quý nha có lá này là thái thái cá nhỏ rồi bà con mê không chú lấy mấy hai trái đi hai <laughs> cho mấy ơi mấy chú kia này chăm sóc cực không anh? dạ không không cực lắm. ở ờ? mày nói chung bạn à. ừ, nè. xịt cỏ bình thường thôi đúng rồi đúng rồi nói chung là mình, mình, mình chỉ bằng cỏ sơ sơ với thôi dạ đó, đó xong ngon là phủ gom là quá ok luôn nè <laughs> cái này à, là, là đất tốt nữa nó có cồn

về chú mua cảm chú quấn nó nó nó, nó uống éo luôn không nó cảm quấn uống éo luôn đây đây đây đây đây đây đây đây uống lắm Follow me. Đi theo ông anh coi cắt dạ à, Ủa, mình mình quật nó xuống mình mình ấy cũng được ha đếm lại cái à, chú ơi tự dư ủa mình quật nó xuống vậy là mình chiếc cũng được đó anh à. là quật này nè cái cái này là nó bị gió thổi cái nó à mình mình nó dính chút xíu là nó cũng sống đó ha yeah. Dạ. cái này dễ sống mà phải không dễ sống ờ, nó giống như cây bần vậy ha yeah. Dạ. làm du lịch sinh thái đi đây <laughs> được đó mát á